tình là nghĩa xóm thì có bao lâu mà sao hơn thua nhau mấy câu tình yêu là những gì kết thân nhau thì ta hãy càng luôn chân quý oan gia oan gia yêu thương thật chân thành mới thấy điều hay oan gia oan gia yêu thương thật chân thành với tất cả mọi người nhưng ngại nhà nhà nhăn nhứt cái gì nhăn nhứt không có nghe cái gì nói lại nhăn nhứt răng nhức nhăn nhứt rau nhút ăn cướp má ơi Trời, vậy ăn cướp gì mặt quen á không có đưa lại đưa lại nhanh nhanh nhanh như nhất gì nhanh nhanh nhanh nhanh dạ dạ anh anh anh anh nhanh anh đang qua bên đây rồi nè anh dạ như nhất gì nhanh nhanh nhất nhanh nhanh cái gì như gì nhanh có chuyện gì có chuyện gì như gì nhanh nhanh nhanh nhanh đây không mày là ai giữa thanh thiên bạch nhật mày dám dê sòm cô gái hả mày mày là ai nhanh nhất ăn cướp đâu ăn cướp à mày gan mày gan phường khác xóm khác mà không tới Mày dám vô phường này xóm này Hả? Mày sẽ chết Mỹ Hoàng ơi, cẩn thận nó biết rõ đó Yên tâm Cỡ thằng này hả? Hoàng bóp mũi một cái là nó chết Nhược nhắm nhiết nhiêu quá nha nha Nhiết nhiêu Ủa, ủa, ủa Không đánh mà cũng nhảy lên được vậy luôn hả? À, má ơi nó quýnh thiệt mày ơi nó quýnh thiệt nó quýnh thiệt ê, đứng lại mày đứng lại mày ê à, có sao không không em không sao anh có sao không trời người có sao là nó kìa công nhận hồi nãy ờ, nhìn đàn ông ghê ha ghê không ghê không chuyện nhỏ lần sau có mấy chuyện này nguyên cứ nói hoàng hoàng lo hết bây giờ đi ra công an với em đi ê ê, ê ra công an chi đi ra công an trình báo cái khu này từ xưa giờ không có một thằng ăn cướp nào hết à. tự nhiên bây giờ xuất hiện một thằng là mình phải trình báo liền trời ơi trời ơi hoàng đánh nó như vậy mà nguyên nguyên nguyên không đồng ý đúng không Nói nguyên chưa là... hài lòng đúng không nói thiệt là nhìn hồi nãy nhìn đàn ông lắm á nhưng mà thấy kỳ kỳ á nha kỳ cái gì à chưa hài lòng được mày mày tới số mày với ông rồi hoàng được rồi hoàng sẽ cho nguyên hài lòng mày tới số mày rồi mày tới số mày rồi ê ê ê, ê. Vậy? Tao ra đi bắt con cướp mà đi vô hôm đó vậy Lấy hung khí đập đầu nó à, Gì kỳ vậy trời Dạ Em xin mời anh Minh Minh Tuấn uống cà phê Ít đường Không uống mày Hay là Anh muốn làm gì em thôi Đi dạ, đi dạ, đi dạ Ấm bể mặt bây giờ dạ Chứ gì nữa Từ nãy giờ Tao cung phụng mày như một ông hoàng rồi giúp bạn mà khó quá cái gì cũng không không không khó khó tao nói mày nghe nha nè nè chút xíu là tao có lỗi liệt tổ liệt tông thôi rồi vậy bắt gì mày lôi liệt tổ liệt tông ra tao tao làm gì mày có lỗi liệt tổ liệt tông mày mày đá đó mày đá đó ôi trời ơi đá đó tao tính toán rồi tính từ liên thế nè khoảng cách như đây ha mày thấy không tao đá ừ, ừ. sao trúng được hay quá chưa nói nè chưa nói nè minh minh tính tao nha từ xưa đến giờ nè đầu nè đội trời nè chân nè đạp đất nè chưa bao giờ để con nhỏ con gái nào phải đánh tao hết trơn hôm qua bị thằng nguyên nó ta trời ơi cái đó là tai nạn nghề nghiệp tai nạn nghề nghiệp giờ không lẽ mày, mày qua mày tát lại thảo nguyên đi Thôi, đi đi tao không có đàn bà vậy mày vậy là nói kể công với tao chi vậy mà la tao tính toán tính toán trời tao tao, tính được nó tát mày sao tao tính ai bị à, mày cũng ngu ai Hả? bị lủi đầu ra chỗ nó chi cho nó tát lỗi của mình bị đổ cho bạn mà tao nói nghe mày nghe nè người tức mới là tao nè mày vụ gì mày biết rồi trước giờ tao có biết sửa đồ điện tử đâu nồi cơm điện nhà tao hư nó biết điều đó cái nó qua sửa xong nó sỉ nhục tao nè à. mày, cười, mày cười mày cười mày cười hả tao biết rồi tao gọi nói chuyện mày cười hả tao biết rồi mày khoái tao quy đúng không mày hùng hùng hả chứ gì nữa chứ gì nữa với nè trong xóm mày nè biết bao nhiêu cô gái nhất là bé lì tại sao mày không chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mày mà lại đi chứng tỏ với thảo nguyên tao tao không có mày <laughs> còn bé lì á cho mày vậy á <laughs> thôi bỏ đi mà để tao nói mày nghe nè bản lĩnh đàn ông á là cái thứ nó tốt ra từ bên trong của một người đàn ông chứ không có việc gì mà phải bộc lộ ra bên ngoài chứ thôi tao đã có cách của tao Thank you. gì phải lo lắng Mọi chuyện đã có tôi lo <laughs> Cái gì hả? Xe hư hả? Yên tâm đi, tôi sửa cho Tình cờ quá ha Tình cờ tự nhiên lúc tôi xẹp bánh xe Cái anh có sẵn bộ đồ nghề trong tay vậy hả? Mua nào vậy? Ờ, ờ thì... Ôi, đừng có hỏi nhiều Giờ muốn sửa xe không? Sửa đi chuyện nhỏ mấy cái chuyện này phải có bàn tay đàn ông của tôi là coi như là xong xuôi mọi việc <coughs> xong rồi đó xong rồi đó hả nè tình cờ quá ha tình cờ tự nhiên cái tôi dắt xe ra thì không có sao bánh xe cứng ngắc tôi vừa đi vô tôi lấy đồ cái tôi ra cái bánh xe mềm èo sao tình cờ quá vậy ờ thì tình cờ hà nè tôi nói cho cô biết nha tình cờ là xe của cô không có hư nhiều qua bàn tay của tôi mới sửa xong xe cho cô nếu không á đi bộ tình cờ qua cái vụ này ha tôi sau này tôi phát hiện ra thằng nào con nào nha canh cái lúc mà tôi không có ở đây xì bánh xe của tôi nha tôi đánh cho gãy sống mũi nha cái sống mũi đang thẳng mà đánh nó gãy cong á nó kỳ lắm đó nha tình cờ nha tôi nói cho cô biết nha làm ơn mắc quán ừ. hên cho anh á hôm nay tôi không có gấp á tôi mà gấp á tôi chết anh rồi ờ Trời ơi, làm xong cảm ơn tí Cảm Không có bàn tay đàn ông là coi như là mọi chuyện không bao giờ được giải quyết Trời ơi, cảm ơn anh nha Không có gì chị nhỏ Anh ga lan kia, cảm ơn anh Chị nha. nhỏ Để vài bữa nữa tôi lắp camera Để có ai xịn cái xe của tôi không nha <laughs> Vậy nha, bye bye Ổn mấy gì tin tao mai cái miệng mày lại không hả em đợi đó nha anh ấy cái này xong rồi tới em nghe mày buông cái này ra buông cái này ra buông cái này lên buông ra mày cái da ai da mày cái da ai da ôi tao không cứu tôi với cứu tôi với đó đó ôi da cứu tôi với cứu tôi với cứu tôi với nhiều cái đẹp quá nè Quay ra Ui Tao cho tụi bay chết Hai tụi bay chết với tao bữa nay Ê, ê, ê, ê em anh em có sao không anh có sao không vậy anh không sao cảm ơn anh anh, anh một rồi anh tên là dạ, minh minh tấn em có sao không em không sao anh là ai vậy anh là quy hoàng ấy anh ấy thiệt là bản lĩnh anh